Welcome to ốc ngố neo, à, Thật cái là channel đó mọi người Quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt quạt Vì kênh của chúng ta chưa thật sự nổi tiếng Nên là có một số chuyện xảy ra như thế này Những video á thuộc về chuyên sâu về SCP Hoặc những SCP mới thường view rất là ít Nên mình xin trở lại à, với một số SCP cũ à, Đến một lúc thời gian nào đó kênh mình ổn định rồi mình sẽ làm những series mà gọi là khó cực kỳ khó vì ốc cũng cần view để sống qua ngày mà mọi người trung bình mỗi video á là một k đến 2k view thôi là đủ thì nó sẽ cộng hưởng từ từ với nhau thì cũng có quá nhiều người yêu cầu là làm về scb 999 luôn đi hôm nay ok let's go thôi thì scb 999 này á là một scb có gia thế cực kỳ khủng và sẽ được tiết lộ dần ở trong video và được đánh giá là xếp rất là dễ bản thúc nhưng sau khi mình tìm hiểu uh, ờ, SCP-999 này á Thì nó thật sự thú vị hơn là một SCP xếp rất là bình thường Nó uh, mang trọng trách lớn trong người của nó Và nên ốc, theo ốc đánh giá nha Nó nên là phân loại là Thomio Và xét về một mặt nào đó Mình có thể gọi SCP-999 này là một super hero Thì SCP-999 á của chúng ta mang một hình hài hơi bị đáng yêu luôn đó Đó là một khối chắc nhờn gần như trong suốt nó chỉ hơi hơi trong suốt thôi nha chứ không phải là trong suốt như là không khí đâu nó sẽ hơi đục đục mờ mờ một tí mình mà mình vẫn có thể nhìn được và có một màu cam dường như bên trong là không có gì hết thì mình nhìn nhìn thấy bên trong mà thì nó chỉ là những chất nhờn nó sẽ có mấy cục bong bóng bay lên bay lên thôi chứ nó không có nội tạng đâu mọi người ạ à. nghe giống như là mấy bé slam hay là mấy cục thạch à, mình hay ăn á nha <laughs> nghĩ thôi là thấy ngon rồi nhưng mà thật ra là không phải để ăn đâu nha Ừ. Thì SCP uh, à, này á còn có một cái tên gọi khác là The Tit Monster, đó là quá vật cù lét. Oh, nghe tên hơi vô lý nhưng mà anh em muốn thấy nó hợp lý thì anh em nghe từ từ đi nó sẽ hợp lý à. Còn một số tên khác là như thế này. The Seven Child là đứa con thứ bảy. Đó. Còn một cái tên nữa thì à, mình không thể đọc được, mình sẽ nhờ chị Google đọc cho mình. Rias QL Panu. Ok, anh em nghe được cái tên đó chưa? Vì cái tên đó là xài tiếng uh, cổ cho nên mình không thể đọc được Real ờ, <laughs> Rồi SCP-999 của chúng ta có khả năng biến hình theo những cái hình dạng mà SCP muốn và cần phải thích nghi. Mà SCP lúc này á, ở khu quản thúc kiên thường biến thành một cái ghế uh, ờ, pipan cái ghế đó là mình cũng không biết cái ghế như thế nào thì mình sẽ tìm hiểu và để hình lên cho anh em xem ngoài ra khối lượng của scb này cũng tương đương với một người có cân nặng là khoảng 45 kg cũng to đấy thật sự to chứ không phải là nhỏ đâu mọi người phân tích về scb 999 các nhà khoa học cho ta thấy scb này có đặc điểm là nó hơi giống bơ lạc một tí <coughs> nghe thì thơm quá phải không nghe cái từ này là đã nghe thấy cái mùi vị rồi à, ờ, bơ lạc người ta có hình ảnh mà ra tiếng nói còn cái này là chữ nghe mùi vị đó nhưng SCP-999 không phải để ăn nha mọi người mà để ôm ấp và bảo vệ nhân loại do SCP-999 á lúc phấn khích thường trường lên cái người gần nhất và lao đến ôm người đó Hi, nghe vui vậy lúc đó cũng phát ra cái tiếng cú kích rất là đáng yêu Nhìn chung á, SCP-999 khá là ham vui giống như lời cuốn à, Thì bé cù lét này của chúng ta khá là hấp dẫn với cái mùi hương của nó à, đã mùi bơ rồi đã thơm lắm rồi nhưng mà nó có rất là nhiều mùi luôn nha và cái mùi đó tùy vào cái người đang tiếp xúc nó sẽ ờ, phát ra những cái mùi khác nhau như là mùi sô cô la mùi quần áo vừa mới ờ, qua một lần xả của gì đó tivi giới thiệu đó ừ và mùi thịt hun khói chắc có lẽ là gần người ham ăn thì nó sẽ ra mùi thịt hun khói mọi người ạ à. và gần những cô gái thì chắc nó ra mùi hoa gần những đứa trẻ nó sẽ ra mùi rất nặng của trẻ em đấy khá là hấp dẫn đúng không scp này khá là đặc biệt bắt đầu các nhà khoa học á thắc mắc scp 999 kết cấu chính xác là cái gì thì scp 999 á cho thấy là cái vật liệu kết cấu nên scp này hoàn toàn lạ chưa có ai có thể tìm hiểu về kết cấu này được scp này á không như scp khác là nó được phép đi lại trong phạm vi cơ sở quản thúc là nó thích đi đâu đi nó trên hành lang thích đi đâu nó đi đó chuyện đó là chuyện của nó chỉ là không được đi ra khỏi tổ chức thôi và những dân sự được vào ờ, chỗ của SCP-999 nhưng khi nào mà nhân viên đó không có nhiệm vụ hoặc là giờ giải lao á thì đều có thể đến thăm SCP-999 ờ à, nghe quá thú vị luôn à mà mình quên SCP-999 á không được ra ngoài vào buổi tối thì cũng giống như người bình thường thôi giống như đứa con mình đó mỗi khi tới tối thì bắt nó đi ngủ cũng đơn giản thôi đó mà và các nhân viên được phép chơi đùa với SCP-999 khi mà SCP thấy buồn và đặc biệt là không được xúc phạm nó nha nó sẽ không tấn công người đâu nhưng mà nó buồn đó nó hoàn toàn có thể hiểu những gì mình nói ấy tại sao ốc lại nói SCP-999 của mình là một siêu anh hùng đó các bạn có biết về bệnh trầm cảm không cái bệnh trầm cảm bệnh này rất cũng khá là khó chữa và khá là tốn tiền để chữa trị nó nếu mà một ai á, bị bệnh trầm cảm mà chạm vào SCP-999 thì người đó sẽ hết bệnh trầm cảm ngay và các nhà khoa học á, đang dự định là thương mại hóa cái chất nhờn của SCP-999 này để giúp người ta vui vẻ hơn và thoát khỏi cái bệnh trầm cảm đó và cũng có một nguyên nhân rất là sâu sâu sâu và xa xưa xưa xưa xưa luôn để mà gọi SCP-999 là một siêu anh hùng và là một người bạn của loài người. Nó bắt nguồn á, là từ nguồn gốc của SCP-999 này. Thì SCP-999 là đứa con của cô dâu thứ bảy mà cô dâu thứ bảy này á thì là được trong bộ hồ sơ là SCP-2317 trong uh, nghi lễ là The Children of Scarlet Skin và cô dâu thứ bảy này không hề giống các chị em ở trước của mình là cô 1 2 3 4 5 6 7 đó, cô 1 2 3 4 5 6 không có cô thứ bảy nha. Là cô thứ bảy này chưa bao giờ luôn. Hãy nhớ là chưa bao giờ khuất phục trước mẹ vua Scarlet. Cho nên á, thay vì sinh ra quái vật thì á, cô ta đã hạ sinh ngược lại hoàn toàn là một vị anh hùng vĩ đại với hy vọng là diệt hết tất cả những người con của chị mình và lật đổ vua Scarlet. Lúc đó SCV 999 ra đời. <laughs> Nên SCP-999 luôn luôn hòa đồng, luôn vui vẻ với con người Không những là con người nha Mà SCP-999 còn yêu mọi thứ Là động vật hay là cây cối Tất cả đều yêu thích luôn Đấy nên là rất là đáng yêu <laughs> Cũng không thích ăn thịt Hoàn toàn là không ăn thịt luôn chứ không thích nữa Mà chỉ thích ăn chay thôi Ăn kẹo ngọt rồi ăn uống soda Nói chung là những cái thứ nào mà uh, ngọt ngào đó Homni à, Homni Squid ừ. Nó đi nói lại á Rất là nhiều lần SCP-999 đã bất chấp cái sự nguy hiểm của bản thân mình để cứu các sinh vật khác và cũng đã có lần đứng ra cứu một người trong tổ chức trước rất là nhiều phát đạn bắn tới anh ta vậy anh em đã công nhận là SCP-999 này là một anh hùng chưa <laughs> sẽ có nhiều bạn nói như thế này ờ, mặc dù nó làm những hành động anh hùng gì á nhưng mà có lúc á, nó phá hoại á, thì sao gọi là anh hùng nữa à, thế mọi người thử nghĩ đi thằng Superman á nó đánh nhau với một cái hàng nào đó mà mạnh khủng khiếp luôn cái tầm ảnh hưởng là khoảng hai ba chục cây số gì đó thì nó gây thiệt hại bao nhiêu kinh phí mà cái góc khuất á nó đánh nhau là mà xuyên nhà xuyên cửa bể nhà mẹ nát thành phố luôn thì anh em có chắc chắn là không ai bị thương và không ai thiệt mạng không à, lúc đó anh em ờ, sẽ nói là ơ à, nó có lệnh phong tỏa mà nhưng mà cái đó là diễn ra bất ngờ thì làm sao phong tỏa được đúng không và nó đánh nhau á trong vòng mà mấy chục cây số mà nó đánh nhau mà linh đình là lông trời lỡ đất thì làm sao mà di tản kịp đó còn những siêu anh hùng khác thì nó gây ít uh, gây hại ít kinh phí hơn ừ, sức mạnh á, càng lớn thì nó sẽ càng gây hại và cũng nói chung là cái gì cũng tỷ lệ thuận với nhau hết mọi người à nên đó, khỏi phải chối cãi SCP-999 của mình là một anh hùng te nhá Thì có một điều đặc biệt như thế này Xém một tí nữa Xém một tí nữa thôi Là SCP-999 á Là quái vật roulette này nè Nó đã không tồn tại rồi là cái chỗ mà SCP-999 đã phải nhường lại một cho một đứa khác Vì á, quy trình 110 mô tao Mô tao K, ừ, ờ, có chữ K cuối nữa nhá Để tí mình sẽ ghi lên Đã cố gắng ngăn chặn cô dâu thứ bảy sanh ra quá vật cù lét của chúng ta rất là may luôn là ông bác sĩ mà Colin Ward được ờ, chỉ định từ O5 xuống để dừng lại cái quá trình này và cho sanh SCP-999 ra và đặc biệt khi sanh rồi á là được một cái mệnh lệnh đó là phải bảo vệ SCP-999 và đây là chìa khóa để lật đổ vua Skelet và không phải bằng vũ lực nha vì SCP-999 của chúng ta đâu phải là hàng khủng hay là gì đâu là thuần hóa ổng bằng ánh sáng và tình yêu và bằng tiếng cười của SCP-999 để hóa trái tim đen tối nhất của vũ trụ này thành trong sáng. Việc mà cảm hóa vua Scarlet á, càng tăng thêm hy vọng là nhờ vào cái buổi thí nghiệm như thế này. Đó là SCP-999 và một người anh trai của nó. Thì anh em biết anh trai nó là ai rồi? Đó chính là SCP-682. Về video SCP-682 mình không làm về cuộc thí nghiệm này là vì mình để cho video hôm nay đó khi SCP-999 được đưa vào phòng giam của anh trai của mình thì SCP-999 tiến lại gần à, anh trai của mình kiểu mà hành động rất là cute và như là một chú cuốn đáng yêu vậy đó anh em nghĩ vậy thì tất nhiên người em gặp người anh thì nó luôn luôn có hành động là ờ, hơi cute mà thì lúc này thằng anh thốt lên what the fuck cái gì này tở vải nồi rồi sau đó lấy cái chân á đè bẹp bé cù lét cù te của chúng ta lúc này tôi tôi đọc tới đây tôi cũng cay lắm á chứ thì tôi cũng cay trong lòng nếu chịu được nhưng anh em yên tâm một lúc sau scb 999 bò lên giữa các ngón chân của scb 682 và leo lên cái mạng sườn và bò quanh cổ của nó và bắt đầu á cù lét scb 682 682 bắt đầu cười góng lên và kêu thôi mày đừng có cù lét tao nữa <laughs> hai đứa vật lộn như vậy tầm 15 phút thì SCP 682 mệt quá bắt đầu nằm ngã ngửa ra nghỉ ngơi vì cười mệt thật sự anh em nghĩ rồi mình thử cười mà ba hai ba chục phút thôi là lúc đó muốn xỉu rồi đó huống gì á, cái cơ thể á, nó rất là to và nó cười 15 phút liên tục thì nó hao cái năng lượng gần như là rất rất rất rất là nhiều đấy thì lúc này có hai nhân viên cấp D vào thu hồi SCP 999 nhưng mà thật không may khi mà nó lỡ á, chạm vô SCP-999 làm hai nhân viên cấp D này cũng đang bận cười lăn cười bò chính là cái lúc này SCP-682 lợi dụng cái cơ hội như vậy và đã thoát ra ngoài tuy thoát ra ngoài mà vẫn chạy vẫn cười nha <laughs> như khùng vậy đó ừ. và nó giết bất kỳ ai nó gặp nghe hơi ghê mà vừa cười vừa giết người thì nó cũng hơi ghê đấy và lúc này bắt đầu á SCP-999 nỗ lực gượt theo 682 để mà cứu uh, những người có thể cứu được thì SCP-999 không phải là một cái siêu phàm gì đó đâu mà mọi người bắt buộc là phải cứu hết tất cả những người ờ, đang gặp nạn. Nó chỉ cứu được những ai có thể cứu được và đưa đến nơi an toàn thôi. Và bắt đầu á, khi mà đã ổn định rồi đó, SCP-999 cố gắng mà làm cho SCP-682 cười tới mức lại bị vô hiệu hóa một lần nữa và đưa đi tái quản thúc sau cái buổi ờ, thí nghiệm đó và kiểu mà không phải gọi là phỏng vấn nữa tại vì SCP 99 đâu nói được đâu ừ, chỉ phỏng vấn là SCP 682 thôi nhưng mà theo biểu hiện á thì SCP 999 vẫn còn muốn gặp người anh của mình còn người anh của mình á thì kiểu mà ngược lại kiểu là đéo kè 999 nữa mà chỉ là nói thôi vứt nó đi cho xong yeah video đến đây là kết thúc rồi SCP-999 của chúng ta là giống một nhân vật trong một bộ phim ờ, hoạt hình của Mỹ Anh em có biết cái hoạt hình đó không? Uh, nó cũng là một slam ừ, nhưng mà màu xanh Cũng vui vẻ, hòa đồng uh, Mà con slam đó thì nó lại ăn mặn Nó lại thích ăn rất rất rất rất là nhiều đồ như là thịt, gan muối Cái gì đó nhỉ? Thịt không khói này nọ đó Và bộ hoạt hình đó là Monster Vest Alien trong đó thì có một cô gái bị hóa thành khổng lồ, một con cá đột biến và một ông bác học, một con sâu bướm cực kỳ te luôn và nó rất là khổng lồ và con bé xà lam đó. Và cái con xà lam giống con SCP <coughs> bị lẹo lưỡi, sao kì mọi người. <laughs> Và cái bộ hoạt hình nó cũng nói về những siêu anh hùng mang hình hài kỳ dị. Đó, anh nào thấy SCP-999 của chúng ta thật sự là một siêu anh hùng anh em để lại một like một subscribe cho kênh của mình và mình sẽ làm một cái scb tiếp theo đó là về một con mèo màu đen đố anh em đó là scb gì tạm biệt tất cả mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ